bạn lại gặp rắc rối nữa rồi hãy thử dầu xả hoàn toàn mới của Richard với thành phần kem hấp tóc mang đến sự mượt mà như vừa được hấp dầu trong tiệm các bạn sẽ dễ trải hơn hẳn dầu xả mới giúp bạn hết rối mà tóc lại mượt mà như vừa được hấp dầu dầu xả Rejoice